Hiền khi vào lệnh Tập thế nào cho hiệu quả Phần 2 Có những người trưởng thành bằng cách đi học Có người trưởng thành bằng cách đi làm Và có những người trưởng thành bằng cách Tham gia những trò chơi tài chính Đó là lý do trước khi bắt đầu Bạn phải đặt mục tiêu khác bạn xác định tinh thần tham gia thị trường này không chỉ để được tiền mà còn để thưởng thức những bữa tiệc cuộc đời sau buổi hôm nay có thể mọi người sẽ điều chỉnh lại số tiền mình chơi điều chỉnh lại độ lớn của lệnh để sau khi đặt lệnh mình vẫn ăn tiệc được nhờ đó bạn có cơ hội trưởng thành hơn vững vàng hơn hiểu biết hơn và được hưởng một bữa tiệc của tài chính của trò chơi có thể là sau cuộc chơi đó số tiền và thái độ của bạn sẽ khác nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bạn nhảy vào cuộc chơi và bị nhấn chìm quá dễ dàng vào cảm xúc khi bị nhấn chìm vào sợ hãi bạn dễ bị người khác lợi dụng nên mất tiền là chuyện đương nhiên thay vào đó bạn sẽ chọn ra những lệnh không khiến mình bị nhấn chìm và có thể hưởng được bữa tiệc cảm xúc đó là cách để bạn thiền mọi vấn đề trong cuộc sống bao gồm cả việc vào lệnh bạn không cần mất 3 đến 4 tháng để tập thiền theo kiểu thông thường. Với cách này, bạn có thể thiền ngay từ ngày mai khi bạn làm theo cách này đủ lâu bạn sẽ bắt đầu thấy cách này là cách tốt nhất bạn vẫn vào lệnh nhưng không quá khổ sở mà còn thưởng thức được thông thường trong các cuộc chơi tài chính bạn chỉ vui khi có tiền cách nhìn mới này cho phép bạn vui ngay trên con đường bạn thưởng thức bữa tiệc ngay trên con đường không đợi tới ngày có kết quả nhỡ ngày đó không đến thì sao có phải là cả con đường toàn đau khổ lo lắng và sợ hãi vì thế bạn nên đổi cách nhìn khác bạn chơi trò chơi tài chính để thưởng thức toàn bộ bữa tiệc trên con đường bạn sẽ ra những lệnh hay quyết định không làm mình nhấn chìm trong cảm xúc bạn chọn lệnh vừa phải để thưởng thức được trò chơi thưởng thức được bữa tiệc và học được những bài học cuộc đời bạn bắt đầu có thái độ hoàn toàn khác khi bạn tham gia thị trường hay gọi là quản trị rủi ro khi tham gia thị trường bạn có hai lựa chọn bạn gia nhập để được và nhấn chìm trong sợ hãi hay là gia nhập để thưởng thức toàn bộ quá trình được mất và học được cái gì đó giúp trưởng thành trên con đường cách đầu tiên bạn gia nhập thị trường để được một số tiền to và đầy sợ hãi thái độ này phần lớn là mất tiền cách thứ hai bạn gia nhập thị trường này để thưởng thức toàn bộ con đường tài chính bao gồm cả được cả mất như một bữa tiệc nếu được thì rất tốt không được thì thôi bạn thử xem mình nên hành động theo cách nào bạn có thông minh đến mấy có leo được trăm bậc chỉ một cú rơi mình vẫn về không Thế nên nếu bạn ở trong trạng thái lúc nào cũng hy vọng và sợ hãi thì cú rơi kiểu gì cũng sẽ đến. Còn khi bạn lúc nào cũng ở trạng thái vững vàng, kể cả có rơi cũng không rơi quá được. Chính sự vững vàng làm bạn tự tin dần lên. Bạn có thể áp dụng luôn từ ngày mai. Bạn đặt lệnh để thưởng thức bữa tiệc cảm xúc và chào đón sự sợ hãi lo lắng đến ngay sau khi đặt lệnh trước đây bạn đã từng chống lại những cảm xúc đó và kết quả là không hạnh phúc nhưng kể từ ngày mai trở đi bạn không còn chống lại sự sợ hãi khi đặt lệnh nữa bạn chọn đặt lệnh ở độ lớn phù hợp để có thể cảm nhận được cảm xúc và trưởng thành hơn mỗi ngày trà đàm mua đỉnh bán đáy trải qua vượt qua Hà Nội tháng 6 2022